cửa hàng của chúng tôi với rất là nhiều mẫu mã và giá cả phù hợp đây cho các bạn có thể lựa chọn thì ờ, đầu tiên ở đây là bếp số 1 giá của nó là 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC330SB đây là bếp mặt chán mang chống xước và chống chày bếp số 2 này có giá là 1,9 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC330SB thì ờ, bếp này sẽ được lắp đặt ờ, công tắc rang chiên thoải mái không lo tắt lửa chỉ duy nhất bên cửa hàng chúng tôi là có thôi trên thị trường lúc này thôi thì bếp số 4 có giá là 1,7 triệu hiệu bếp là Rinnai modem là VH56BL đây bếp mặt trắng men chống xước và chống chày đây bếp số 6 giá 1,6 triệu hiệu bếp là Rinnai modem là KGE 31 NSBL bếp số 7 giá 2,9 triệu hiệu bếp là Paloma modem bếp là ICS 37K bếp này cũng sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái bên cửa hàng của chúng tôi bếp số 8 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Paloma modem bếp là IC800F bếp số 9 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma modem là ICN86B bếp số 10 giá 4,7 triệu hiệu bếp là Paloma modem là IC360WA bếp số 10 này nó sẽ có tích hợp full chức năng đây đây là nấu nước sôi nè nấu cơm và nấu cháo nè bên đây sẽ có ờ, những tính năng ờ, rang xào chọn nhiệt độ chiên hiện giờ có ba bếp đây bếp số 10 này có giá 4,7 triệu Biếu số 12 giá 2,2 triệu, hiệu bếp là Paloma, model là IC800B, bếp mặt trắng men, chống xước và chống chày. Bếp số 14 giá 2,4 triệu, hiệu bếp là Paloma, model là BA39B. Tiếp theo là bếp số 15. Đây là một dòng bếp kính cùng lực của ờ, Rinnai. Model bếp là RTS61AWG10RN. <clears throat> bếp số 15 này có giá là 8 triệu đây là bếp mặt kính còn lực full inox và full chức năng đây bếp nó full chức năng nè hiện giờ nấu cơm nấu cháo nè uh, rang xào nè nấu nước sôi và hâm nè chọn nhiệt độ chiên nè nướng theo loại thực phẩm thì cái dòng bếp này các bạn lưu ý là chúng ta phải đặt nồi lên thì ờ, lửa nó mới cháy được bếp này có giá 8 triệu bếp số 15 bếp số 16 giá 4 triệu bếp này cũng full inox và full chức năng hiệu bếp là Rinnai model là S650 VGAS đây full chức năng nè chọn nhiệt độ chiên nấu cơm nấu cháo rang xào hẹn giờ nấu nước sôi cả hai bếp và nướng tự động nè nướng thực phẩm bếp số 17 ờ, giá 4 triệu đây là một cái dòng bếp của Haman bếp làm ờ, bếp được thiết kế là mặt kính cường lực đây đây là dòng bếp full chức năng nè đây bếp full chức năng giá là 4 triệu đây là một dòng bếp mà cũng phải đặt nồi lên thì nó mới cháy lửa được bếp số 18 giá 4,8 triệu hiệu bếp là Rinnai modem bếp là RTS66VCTSB e bếp này cũng là mặt kính cường lực đây full inox và full chức năng đây là rang xào nè nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội nè chọn nhiệt độ chiên hẹn giờ bếp bên tay phải nè nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ bếp nướng đây bếp số 18 này có giá là 4,8 triệu tiếp theo là bếp số 19 giá 8 triệu đây là một cái dòng bếp cũng là của Rina đây nó chung với lại nó là chung một kiểu một mẫu với lại cái dòng bếp con bếp số 15 này đây hai con nó sẽ chung một mẫu đây nó cũng là bếp full inox và full chức năng mặt kính cường lực đây bếp full chức năng đây cũng là một dòng bếp mà các bạn lưu ý thì phải đặt nồi lên thì lửa mới cháy được tiếp theo là bếp số 20 thì bếp uh, bếp có giá là 4,8 triệu thì bếp là Rinnai model bếp là S660 VGIS đây là mặt kính cường lực nè đây mặt kính cường lực à, bếp full inox và full chức năng đây full chức năng thì hầu hết những cái dòng bếp ga của thị trường nội địa nhật á nó thì sẽ có bếp nướng này thì các bạn sẽ sử dụng uh, nướng thực phẩm này rất là dễ dàng và tiện lợi <coughs> bếp số 21 giá 3,5 triệu đây là một dòng bếp từ hiệu Toshiba thích hợp với những bạn mà các bạn chúng ta muốn nấu ăn nhanh á thì các bạn sẽ sử dụng dòng bếp, bếp từ này đây số 21 giá 3,5 triệu hiệu Toshiba tiếp theo là bếp số 22 đây là một cái dòng bếp ga âm của Haman giá 8 triệu đây là hàng trưng bày nha hàng còn mới 100 phần trăm chưa qua sử dụng đây bếp cái ông nó có sẽ có ở trên là ba bếp nấu đây đây ba bếp nấu bếp số 8 giá bếp số 22 giá 8 triệu hàng cũng mới 100 phần trăm thì khi mà các bạn mua bên cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng ở đây một cái gói quà tặng nó sẽ bao gồm một cái bộ pin sạc để cho các bạn có thể sử dụng nó tiện lợi và nó thoải mái hơn đây đây là một số mẫu mã biết bên cửa hàng chúng tôi để các bạn có thể lựa chọn và tham khảo đây thì uh, tiếp theo á tôi sẽ đến là con bếp chính của cái video lần này thì biết là Paloma bếp có model là IC800B thì đây là phía bên trong cái nội thất của bếp nè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 nó sẽ rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội đi cái đáy nồi thì nhiệt độ chỉ có thể dao động ở mức từ 200 cho đến hai rưỡi thôi bếp nó sẽ không thể nào mà khóa ra được thì nhà sản xuất đó, họ thiết lập ở cái cảm biến ở giữa này á, là nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra nên là những ờ, bạn mà thay chế biến những món rang chiên xào á, thì chúng ta sẽ cần cái nhiệt độ á, nó sẽ cao hơn thì khi mà cái nhiệt độ nó vượt quá nhiệt độ của nhà sản xuất á, thì bếp nó sẽ khóa ra lại thì nó sẽ rất là bất tiện nên là nhà sản xuất đó họ cũng có thiết kế một số dòng bếp á, có một cái công ờ, cái một cái tính năng rang xào khi mà các bạn bật lên á bật cái ờ, tính năng rang xào lên á, thì que cảm biến này nó sẽ chuyển độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ lúc đó nó sẽ có thể kéo dài cái thời gian chiên rang các bạn sử dụng một dùng một lúc nữa nhưng mà nó vẫn sẽ khóa ra lại nói chung thì nó cũng sẽ không có được bao lâu đâu nên là để khắc phục vấn đề đấy thì bên cửa hàng chúng tôi có đặc biệt thiết kế và lắp đặt một cái công tắc rang chiên giúp các bạn có thể rang chiên thoải mái mà không lo tắt lửa thì cái công tắc đó hiện tại trên thị trường trên thị trường chỉ có bên cửa hàng chúng tôi là có thôi nhưng mà các bạn à, mua biết liên quan chúng tôi mà có nhu cầu muốn được lắp đặt công tắc rang chiên đó thì các bạn cũng thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để được ờ, lắp đặt đây cả hai bếp đều đã đạt nhiệt độ cao đây nên đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại nhiệt độ bên trái của tôi là 230 nè và bên phải của tôi là 220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 vì nếu như mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á mà các bạn vẫn cứ pin cho học pin á khi mà hết thời gian thì nó cắm á bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì à, nó vẫn còn cái nguồn điện tiếp là bên trong bếp nên các bạn lưu ý điều này khi mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ còn đối với cái dòng bếp ga Nhật này á nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm thì đầu tiên đây là cái dòng bếp nó được xuất xứ từ Nhật